về cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu một âm này đây đây là cái đĩa tài xỉu một âm hoàn toàn không tăng tích nha các bác nhá dù lắc về tài hay về xỉu nó cũng chỉ có một âm thôi đây là hột nắp chén đĩa thường hoàn toàn là hột nắp chén đĩa trọng sau đây thì em sẽ test thử đĩa để cho các bác được cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em trước tiên là em sẽ test thử cho các bác về cái đĩa tài xỉu trọng đây cái đĩa tài sửa chợ này thì các bác nghe các bác nghe được âm của nó luôn đó tài khi mà hột nó rơi xuống rất là nhiều âm đó đúng không ạ đấy hột rơi xuống rất là nhiều âm luôn đúng không ạ đó nhưng mà bên này em sẽ test thử các bác nghe này đó mình khi mình ném hột xuống này đã nghe thấy đấy rồi còn bây giờ em sẽ test thử cái đĩa tài xỉu một âm này có nghe thấy không này tài này xỉu này tai này xỉu này có nghe thấy sao ạ âm tài hay âm xỉu cũng chịu một âm đúng không ạ có nghe này đó còn đây là cái âm của đĩa chợ này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 hẹn gặp lại các bác ở video sau